Martinelli khống chế bóng bằng lưng khiến fan Arsenal phát cuồng. Ở trận thắng 2-0 trước Tottenham vào dạng sáng ngày 16 tháng 1, Martinelli đã có khoảnh khắc khiến các fan Arsenal cảm thấy mãn nhãn với tình huống khống chế bóng bằng lưng rất điệu nghệ. Tình huống diễn ra ở phút thứ 68 trận đôi bài Bắc London vào dạng sáng ngày 16 tháng 1. Thời điểm đó, các học trò huấn luyện viên Mikel Arteta đang dẫn 2-0. Do đó, tâm lý thi đấu của các học trò huấn luyện viên Mikel Arteta rất thoải mái Gabriel Martinelli không phải là ngoại lệ. Nhận đường truyền phát động tấn công của đồng đội, cầu thủ người Brazil đã ngẫu hứng đỡ bóng bằng lưng rồi tiếp tục đi bóng. Khoảnh khắc đó của Martinelli đã khiến các cổ động viên của Arsenal cảm thấy vô cùng mãn nhãn. Để rồi, sau đó thì chân sút số 11 cùng với các đồng đội đã bảo toàn chiến thắng 2-0 để tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 8 điểm, nhiều hơn Man City. Sau trận đấu, Huấn luyện viên Ateta rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò của mình. Ông đã chia sẻ, tôi thích cái cách mà chúng tôi chơi. Sự dũng cảm mà chúng tôi thể hiện khi dám chơi như vậy cho dù phải làm khách trước Tottenham. Tôi tin chắc rằng chúng tôi đã làm cho nhiều cổ động viên Arsenal cảm thấy phấn chấn. Các cầu thủ sẵn lòng làm tất cả mọi thứ. Đây là một tập thể tuyệt vời và chúng tôi đã tiến một bước dài. Cái cách mà chúng tôi chiến thắng hôm nay thật khiến người xem mãn nhãn.